tình thương nơi dù xa quê hương nhưng ở đó có thầy cô bạn bè thương yêu dìu dắt chúng ta tâm tình của họ được thầy giáo nguyễn xuân thanh sáng tác qua